Xin chào các bạn Chào mừng à, các bạn đã quay trở lại kênh của mình Hôm nay mình uh, giới thiệu các bạn video chó sinh sản nha các bạn nhé Đây là um, chú chó kim chi nhà mình uh, Chúng đang uh, sinh sản uh, theo cách tự nhiên các bạn Mình uh, có nuôi hai con chó hiện tại là uh, kim chi và beta um, chúng ờ, sinh ờ, cùng thời gian ờ, gần nhau các bạn nhưng mà mình hôm nay mình quay cái cảnh sinh nở của kim chi thời tiết đang là mùa đông lạnh mình có mặc cái áo màu xanh cho kim chi các bạn để chống rét chống lạnh cũng có cái video mình may cái áo cho kim chi với beta các bạn có thể xem lại cái video đó Kim Chi lần này là sinh nở lần thứ hai rồi các bạn. Mình à, quay video này thì cũng đã lâu rồi nhưng mà hôm nay với có thời gian à, biên tập chỉnh sửa và đăng lên để cho các bạn xem. Đây là chú chó con đầu tiên của Kim Chi à, sinh sinh ra. À, thường thường thì chúng cách nhau khoảng 10 phút nếu mà sinh thuận thì chúng sẽ cách nhau khoảng 10 phút thì con thứ nhất sinh và con thứ hai nó sẽ tiếp theo nó sẽ được sinh ra và mẹ nó chăm sóc con rất là tốt chúng ờ, theo cái tự nhiên chúng ờ, liếm những cái nước ối rồi ờ, tự cắn đứt rốn cho con nó để con nó khỏi bị ngạt và nó sẽ cử động khỏe mạnh thích nghi với môi trường mới khi mà từ trong bụng ờ, ra Đây các bạn à, theo dõi kỹ Mẹ Kim Chi rất là chăm con Rất là khéo Chú ốm cái áo mình mặc cho Kim Chi để mùa đông để cho nó khỏi lạnh Nhưng mà lúc nó sinh sản có là nó bị vướng Mình sẽ phải giúp Kim Chi gỡ bỏ cái áo này ra mình vào thì em sợ nó động đậy nó mất tự nhiên nhưng mình à, sẽ cố gắng để bỏ cái áo cái ra để cho nó thoải mái nó sinh nhở nó dễ dàng hơn rồi bây giờ mình đã bỏ xong cái chiếc áo màu xanh mặc trên người kim chi rồi rồi khoảng uh, vài phút sau nữa thì nó sẽ sinh uh, tiếp theo thường thường thì nó sinh nở là khoảng được 4 con đến 6 đến 8 con 10 con nó tùy theo từng uh, cơ địa từng từng mẹ của con chó như kim chi thì uh, lứa đầu thì sinh được uh, 4 con lứa này lứa thứ hai uh, beta thì được 8 con đến 10 con rồi nó vẫn đang à, chăm sóc con của nó theo cách tự nhiên các bạn các bạn nhìn thấy có thể thấy là theo những cái tự nhiên của con chó ở cái đoạn video này thì do những cái chính sách của YouTube về nguyên tắc cộng đồng mình sẽ che đi một chút mình ờ, để cho nó đỡ vì cái nguyên tắc cộng đồng ảnh hưởng đến ờ, bản quyền đến nguyên tắc cộng đồng của YouTube vì vì mình đăng lên trên kênh của mình mình ờ, rất sợ vì ảnh hưởng nguyên tắc thì họ sẽ đánh giá kênh mình không tốt cộng đồng đánh không tốt thì kênh của mình sẽ không Ờ, phát triển được và không duy trì được là rất mong ờ, các bạn thông cảm cho cái hình ảnh này mình ờ, sẽ che một phần à, đi để <clears throat> để tránh để nguyên tắc cộng đồng của YouTube giờ đang à, Kim Chi lại tiếp tục sinh à, con à, con thứ hai ra đời và chúng như con đầu tiên chúng vẫn đang chăm sóc con của chúng chúng tự cắn rốn sau đó là làm khô người con con chó con để nó không bị ngạt thường thường chó con đẻ ra là không cẩn thận là nó bị ngạt hoặc đẻ khó thì nó sẽ bị ngạt mình không ờ, chấp sóc kịp thời rất là nguy hiểm cho chó con đồng thời con nào đẻ khó thì, thì cũng ảnh hưởng đến cho mẹ các bạn thấy Kim Chi um, đang à, chăm con rất là tốt. Theo cái bản năng tự nhiên của loài chó các bạn. Đấy nó sinh sản sau đó nó chăm sóc con của nó. Theo bản năng tự nhiên. <coughs> mình à, quay video lại này, này lại để chia sẻ cho các bạn về quá trình sinh sản của chó kim chi mình hiện tại bây giờ đang có hai con chó à, sinh sống của mình đó là kim chi và beta à, chúng à, sinh sản cách nhau à, khoảng một thời gian ngắn thì, thì theo cái chu kỳ của chó thì 6 tháng sẽ lặp lại một lần nhưng mà kim chi và beta thì cùng sinh nhé các bạn nhé đây con của kim chi à, <coughs> tóm nay là 19 ngày các bạn Kim Chi đã sinh xong rồi các bạn à, Được mẹ tròn con vuông rồi sáu con chó rất là xinh xắn và bụ bẫm Đấy, Chúng ờ, lớn rất là nhanh ờ, Do sữa mẹ và mình ờ, chăm sóc cho chúng được tốt Thì chúng lớn rất là nhanh Mẹ tròn con vuông bây giờ chúng đang ngủ đây rất là bụ bĩnh ngộ nghĩnh Đáng yêu và dễ thương các bạn nhìn thấy 6 con chó con à, con của kim chi mình à, cũng có thể bổ sung cho chúng à, dinh dưỡng thêm à, cho chúng uống sữa và đây là cái đàn chó của beta các bạn beta thì sinh cách kim chi khoảng 10 ngày mình thì không quay lại được quá trình sinh sản của beta nhưng mà chúng ờ, sinh ờ, cách nhau không lâu thì cái hình ảnh này mình quay lại để cho các bạn xem rất là đáng yêu đúng không ạ Thôi có lẽ video này mình ờ, xin phép dừng lại nha các bạn nhé Nếu các bạn thấy video hay thì các bạn hãy đăng ký kênh Bạn hãy like và chia sẻ video này để mọi người cùng biết đến kênh của mình Và ủng hộ mình Xin chào các bạn và hẹn gặp lại